im để khảo khảo sát đã đừng chưa cần lấy lấy vội đâu vẫn cứ để để khảo khảo sát lên lên tầng lên cái để khảo sát đã bên cạnh quán chè chờ sửa máy là ra ăn ăn chè đây quán chè bên cạnh đây bên mạng thì họ gọi họ bảo là phải sáng mai mới nối được vâng vâng <laughs> không thì bọn không thì em lại qua quan trọng gì đâu mà không, nói mình cắm dây mạng hết rồi xong rồi nó chỉ cần dán là xong mà ừ nhưng mà đấy là phải thiết kế cái chỗ để model luôn thiết kế em, không em không có uống uống chè đâu vâng vâng ờ, bên này anh hay để xe bên này đúng không bên này những những để xe thì không cần không cần trong xe vâng quan trọng là không xe máy bằng người đếm người đi vào thôi ví dụ như kể cả ngay đây được không lắp cái tròn nữa vâng những cái hệ thống này là chắc là để lại đúng không anh? Ừ, anh chỉ vâng. chữ chữ thôi. Đây lại không mua được 10 vàng. Vâng đấy. <laughs> vâng. Đây đây cái đây cái đây là mua là chúng ta cao một cái anh bọc chuyên này, chuyên ờ, sửa chữa công nghệ cao, anh cho vâng. cái hình ảnh ờ, mấy cái đèn kính lên anh bọc vào đấy là xong rồi Vâng. Thế thì cho ở trong góc này vẩy ra. Ừ. Đẹp hơn. Vâng. Miễn làm sao nó nhìn hết khu này của anh. Ừ. Vâng. Một con ở ngoài cái buồng trong kia bếp kia chắc là thôi đúng không anh thôi chỉ lắp từ vâng. đây chiếu ra thôi từ ngoài vào trong ấy cho đỡ ngược sáng ừ. chủ kính anh xếp ờ, chắc là hai cái này lên được một cái ngang đây này một cái ngang đây này hai cái ở đây hai cái ở đây là ba vâng. đấy xếp cái kiểu hình cu cua này đây có một cái bàn để cho người ta ngồi trải nghiệm này đây kiểu dãy ghế ngồi vâng tủ cái tủ vào tu anh đưa lên trên này đấy chứ à vâng có, một bàn kế toán không không phải kế toán ở đây nó có ở trong này nó có hệ thống sửa đây nhận sửa vâng. thôi nhận vâng. sửa thôi chứ còn sửa kỹ thuật thì anh cũng không làm ở đây anh chỉ làm vâng. thay thế với cả thay chân sạc thứ thôi vâng. cái tầng là anh làm ở ờ, không đây như thế này đã lắp ờ, nhôm chưa à rồi nó vào xong cháu gửi cho quan kia quá ngồi ngồi gửi nó đang gửi bên kia mọi người nó đây là nhà tắm tầng trên không nào à. sân hút thuốc nào của anh kia đằng sau kia gì ạ ờ. <laughs> sân hút thuốc nào tôi tôi phải làm tôi phải khác kỹ lại đang đang vách sắt đồ tháo lại anh phải làm trao lại rồi trên này không lắp trên này không lắp không trên này ờ, trẻ con nó là phải ở cho nên là thích là à, kiểu là... trên này chỉ để ờ, riêng tư thôi không anh riêng tư thôi vâng vâng ra một cái cầu thang là nhưng mà mình lên mình biết là gì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 con nào dễ con này mình dễ à, con nào có nhất thì con đông Hãy đi. cho đi. Ghiền đi Gõ Để không bỏ lỡ những đi hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cứ nào để xuống nòng nó thôi cái thằng bố để nó thằng bố xe này cũng 我喊你放。 cái này để không lên cấu nó nó rồi không mặt nó được chỉ mang ra thẳng về quần đấy xuống đi lúc này nói cái gì đấy không có được không có được tôi nhiều được cái này mình bỏ cái tay nào mình bỏ cái tay nào Em cho xin báo các bạn, có bạn nhỏ. anh có sân căng không làm gì cái hả nó là căng ra đi ạ trước đi được này không đấy sáng này đây quý vị đây không có đấy của đây đây nhỏ 여러분 어, few moments later. A few moments later. Giấy gì? Thẻ nhớ đây. chỉnh chọt ít nữa nha kinh tơn hết anh ấy cáo này đúng không em ở quê đã về quê rồi cái ấy à quên chưa lắp rồi đấy không mang thước kẹp vào đây để đánh đánh dấu hỏi Âu Yến là Ờ, khi chung một tài khoản chỉ rõ hay là lập ngay một cái riêng nhé Để ờ, đi trong điện này Để gọi điện luôn cho, bật ra nhé, lại Có gì để cái nối luôn nó để màu đen ờ, mình không để mà mình cắt luôn nước à Lan ba sáng này. và con cam wifi cắm lan ở đây là có điện thoại các bạn đã sáng hết rồi 123 ở nháy này ở đây là quán điện thoại nên bọn mình chạy hết dây lan lắp ba con wifi rất là cầu kỳ chạy hết dây lan rồi ống gen ở trên trần như các bạn nhìn thấy đấy bởi vì à, một là ở đây là khu Hà Nội nó thấp ẩm rồi chuột bọ các thứ nó nhiều nên mình phải chạy ống gen với cả đi hết dây lan để quán điện thoại đó họ rất hay đổi mật khẩu wifi các bạn nhé khi mà đổi mật khẩu wifi xong là sẽ mất hết cam vừa mất tiện cho khách thì mất tiện cho thợ thợ phải đến nên bọn mình đấy đây là tất cả dây à, lan ra cường kèm nguồn hết Đấy, thì à, bây giờ xong rồi mình kết nối online cho khách khách thì chủ đang không có đây Giao giấy kết nối online cho khách đi ra rửa cái tay thoại cho chủ mà FPT ở đây là mình cũng liên liên kết ở bên FPT lắp cho anh ấy luôn ở đây ngày trước là Viettel mình lên à, ấy gọi là lối hộ khách cho nó tiện đấy thế mà FPT vẫn chưa dở mình kịp hôm đấy bọn mình lên là vẫn chưa lắp được mã QR trong máy vợ đúng không Và vừa gọi Zalo đúng không ừ. này cầm cái điện thoại chỉnh chỉnh góc này cầm cái điện thoại nó cầm máy ở trong cái nào để trong ờ, chỉ góc cái này đi vào đây nhìn sát trần bởi vì cái trần này nó thấp nó rất là thấp cam mà đứng ghế này là sờ tới tay hai con đều hất vào vị trí này à ý là anh muốn nhìn nhìn mặt khách mà đây đúng không đây vợ đứng ra đây ví dụ khách đứng ừ, nhìn rõ mà con con con nữa đi con ngoài cửa đi nó con ngoài cửa ít mẹ Cái app này thông báo nhiều quá Rửa hay rửa Rồi đi Gì Rồi 598 Rồi 090 Rồi 03 Rồi Mã A M B A à, B Y dài Rồi G Q Tỏ lừ Nó đang dính sơn ờ, Cái thông báo này rất cóng để trong ấy cho trong chỉnh cho chưa chưa chỉnh góc luôn đã được như này em vợ cầm đấy để trong chỉnh đâu đâu, đâu, đâu. Thế ăn một miếng. A few moments later. con này cảm giác là nó nó hẹp nhưng nó gần nó xoay xoay với anh có nhìn nhìn mặt khách mà đây đúng không đang có đứng ra đây đứng đứng đi vào đây thì sát trần bởi vì cái trần này nó thấp nó rất là thấp cam mà đứng ghế này là sờ thấy tay này